Trường ca người Việt là những tiếng lòng sâu thẳm của người Việt Nam. Trước đây 7 năm, trường ca bức tranh non nước đã được ra đời như một bức tranh khắc họa dáng vẻ kỳ vĩ của non nước Việt Nam gấm hoa. Thì sau thời gian dài thai nghén, trường ca người Việt được thực hiện nhằm bày tỏ những nỗi niềm ẩn sâu trong đời sống nội tâm khi nhìn về chiều dài lịch sử phát triển của dân tộc, của bao thế hệ người Việt Nam. Trường ca người Việt gồm có 5 phần – phần 1 Chàng trai nước Việt Từ một chàng trai lớn lên thành người cha sau này Luôn là rừng cột gánh vác nợ núi sông Không ngừng rèn luyện bản thân để gánh lấy trách nhiệm với gia đình, quê hương, đất nước Phần 2 Cô gái Việt Từ thời xuân nữ đến khi trở thành người mẹ Việt Nam Luôn mang nghị lực bền bỉ và tấm lòng chứa đựng mênh mông tình thương yêu Lòng thủy chung, đức hy sinh và đôn hậu Phần 3 Duyên Việt chàng trai và cô gái đến với nhau mối duyên tao phùng và tình yêu nồng nàn đưa họ vượt qua biết bao nhọc nhằn gian khó để tác tạo nên những người con truyền giao những thế hệ lạc hồng mãi về sau phần 4 trẻ thơ Việt là thế hệ măng non được thừa hưởng những phẩm chất tinh túy từ cha mẹ ông bà biết trân trọng ơn nghĩa tiền nhân và mang trong mình nguồn sống mạnh mẽ để nỗ lực hướng về phía trước làm chủ tương lai tươi sáng Phần 5 Hồn Việt là tiếng lòng của các thế hệ người Việt lưu truyền tiếp nối từ ngàn xưa đến ngàn sau, in dấu những thăng trầm khổ đau hạnh phúc. Tình yêu quê hương nồng nàn được nuôi dưỡng bằng lời ru dân tộc, đưa hồn người hòa vào hồn núi sông nguồn cội. Để mãi mãi, nước Việt Nam gấm hoa luôn thấm đẫm hồn khí linh thiêng của bao đời dân Việt. Đó chính là thần thái, là nguồn sinh lực của người Việt trên con đường tiến lên phía trước giờ đây ta hãy bước vào thế giới tâm hồn của người Việt